là nhân duyên trời ban cớ sao mình chẳng thể thành đôi à, à, à, tại sao quá ngu ngóng bỏ thế giới thực tại ồn nào vẫn thấy cô đơn còn hai ta thì khác chỉ nhìn thôi tim đã thấu từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau ngày ba bóng tôi chẳng còn khác nhau chẳng có nơi màu nỗi đau trời như muốn khóc ngày mình mất nhau có bao nhiêu đôi muôn tình cớ sao để xa mình ta